sân khói phôi phai đưa bước. back. Chai như lê à, Em trong chẳng à, như cà phê Càng bỏ đáng fuck tug life I'm on the drug life Hỏi anh số phone để mai quay lại không hoa mây màu xanh lối Làn sương khói phôi phai đưa bước ai sang rồi Đừng coi mình ta